Hello các anh chị, à, hôm nay thì TTF xin hướng dẫn cho các anh chị sử dụng cái ứng dụng FireN để hỗ trợ cho mình trong quá trình đầu tư. Thì à, FireN ở đây á, thì à, TTF hiện tại đang đăng ký gói chuyên nghiệp Pro, gói chuyên nghiệp hội viên chuyên nghiệp của à, à, FireN. Thì đầu tiên khi vào màn hình của FireN ấy, chúng ta có một số các các cái giới thiệu như thế này đây trang chủ này, giới thiệu liên hệ nhúng thì nếu mà các anh chị à, thường thường nếu mà sử dụng file ấy, thì nó file có cả ứng dụng trên à, điện thoại và trên à, máy tính thì đây là app ứng dụng ở trên máy tính đó ở trên các anh các anh chị vào phần à, trên máy tính thì à, khi mà khi mà vào á, thì file có một có cấu hình của nó nhìn như thế này đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các anh chị nên soi các cái thông tin gì và nhìn ở đâu đúng không ạ để các anh chị thuận tiện trong quá trình quá trình đầu tư của mình thì đầu tiên á thì cái dashboard cái dashboard này có ba mục trên ờ, góc trái màn hình có ba thư mục dashboard này tìm cơ hội và biểu đồ đó và một số cái cài đặt để trang trang cái quản lý này cài đặt về trang quản lý đây ờ, có một số mà ứng dụng mà nạp workspace này lưu workspace lưu hành bản sao á thì ở ờ, những những cái những cái mà ở phiên bản pro á, thì mới được uh, hỗ trợ còn ở ờ, những phiên bản mà không không pro á, thì nó không được hỗ trợ thì trước mắt thì phải à, mình sẽ bật một cái file mà không có được hỗ trợ không được hỗ trợ nhé à, không được đăng ký nhé cho anh chị dễ nhìn nhé đây cũng tương tự như vậy thôi đó cái này ban này là ban thường nhé cái bàn này là bán thường thôi thì nó, nhìn thì nó cũng giống y chang vậy thôi cũng không có gì hết đây đúng không ạ mình đã nói đến đây rồi rồi đầu tiên là các chỉ số chứng khoán ở ờ, góc trái bên trái màn hình có các chỉ số chứng khoán này Việt Nam này đây là chỉ số VN Index uh, biểu đồ màn hình 3 tháng này một theo ngày này đây theo một tháng này 3 tháng 6 tháng một năm 5 năm đây đây là cái biểu đồ 5 năm của VN Index nó thu nhỏ trong cái khung màn hình này đây rồi có các đường MA10, MA20 và MA50 ở đây thì các anh chị khi mà tích vào thì nó sẽ hiện lên thì để mình tiện theo dõi thôi đó đây và thị trường châu Mỹ Dow Jones này đó các cái chỉ số ờ, của bên Mỹ đây Dow Jones này rồi châu Âu FTSE 100 này à, đây là chỉ số của Anh này rồi DAXI này SG này châu Á này cũng có các chỉ số tương tự như vậy Nikkei 225 này Hang Seng này Copy Copy này Hàn Quốc đó thì đã ở, ờ, ở ờ, uh, file ứng dụng file này các anh chị nhìn vào các chị đấy, thấy được uh, hầu như là toàn cảnh của thị trường ờ, thế giới ở ờ, với góc này có cái các chỉ số chứng khoán đây à đây cũng là cái này đấy rồi quay lại với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta có các chỉ số sau đây đầu tiên chỉ số VN Index là chỉ số chung ờ, của toàn thị trường trong ngày hôm đó tiếp theo chỉ số HN Index là chỉ số chứng khoán của sản Hà Nội đây là đây chỉ số chứng khoán của sản HN Index này tiếp theo là chỉ số up index tức chỉ số của sản upcom á đây là à, và tiếp theo là chỉ số của VN30 chỉ số của VN30 ấy, tức là chỉ số trung bình các cái điểm số của 30 cổ phiếu có trong giỏ VN30 ấy, tức là 30 cổ phiếu mà lớn hóa có vốn hóa lớn hóa nhất trên thị trường chứng khoán ở thời điểm này đây là chỉ số VN30 FM1 FM đây là chỉ số chứng khoán các chỉ số chứng khoán về phái sinh ấy, các hợp đồng phái sinh ở trong tương lai rồi tiếp theo là pha sang phía mục ở giữa ở giữa của cái màn hình này thì nó có cũng có ba mục cũng có một số mục là đi đầu tiên là thị trường thị trường về cái về đề thị trường á, thì nó sẽ đưa một cái tổng quan chung về thị trường của ngày ờ, hôm vừa rồi tức là ở đây là cái biểu đồ chung của ngày hôm kết thúc giao dịch hôm thứ sáu đây về biến động tập trung đầu tiên là biến động trong nước à, biến động uh, à, chung chung thì đó đây là à, các cái cổ phiếu tăng này trong ngày này các cổ phiếu mà có biến động tăng giá đây là các biến độ biến động uh, của các cổ phiếu là là số cổ phiếu mà tham chiếu ở mức tham chiếu tức là không tăng không giảm và đây những số cổ phiếu mà giảm giá thì nó thường đầu phiên nếu thường thường đầu phiên cái này của cái cái cái hình tròn này nó thể chia ba phần bằng nhau rồi phân bổ dòng tiền đây cái phần cái phần này là phần phân bổ dòng tiền này thì uh, số cổ phiếu ta tăng thì nó là 9.665 tỷ 9.665,2 tỷ đây là cái cái, cái là nó tăng tăng so với mức tham chiếu đây à, tăng so với mức chung của thị trường đấy còn đây là mức giảm mức giảm là 12.300 52,5 tỷ và tham không đổi là 936,2 tỷ phần bên dưới này là các cái bạn đồ nhiệt cái bạn đồ nhiệt bạn đồ nhiệt thì các bạn khi đối với các cổ phiếu mà nó có cái có cái độ biến động tăng giá cao nhất thì nó sẽ hiện lên đây ví dụ như cổ phiếu FLC thì hôm rồi tăng trần thì nó sẽ hiện lên cái, cái ô là to hơn HQC thì biến động à, có tức là có cái biến động giá cái cái cái cái gọi là cái uh, gì nhỉ cái độ uh, tích cực đúng rồi có độ tích cực mình quên cái cụm từ này mất nó thuận tương tự như vậy thì uh, ờ, VP Bank thì nếu mà không nó không có ở, ở, ở tại các cái ô màu xanh này không có chữ thì các bạn dê chuột vào đây thì nó sẽ hiện lên thôi đó đó các bạn dê, chuột vào thì nó phân làm các các cái các cái mục khác nhau như tài chính này công nghiệp vật liệu cơ bản hàng tiêu dùng dầu khí Ờ, các cái dịch vụ hạ tầng công nghiệp gì đó dịch vụ rồi đây là ở sàn HNX sàn Upcom à, sàn, đó là sàn HOSE còn đây là đến là sàn HNX HNX thì ờ, cái ban độ nhiệt thì nó tự, biến động tương tự như vậy và cái phần bên trên này nó cũng tác nó cũng biến động như vậy và sàn Upcom thì nó cũng tương tự như vậy nó đều có bản đồ nhiệt và các cái phân bố dòng tiền như vậy Ờ, tác động với VN Index trong ờ, ở đây chúng ta có ba sàn là sàn HOSE, sàn HNX và sàn Upcom thì thì đây là cái cái biểu đồ mà thể hiện những cái cổ phiếu mà nó tác động lên chỉ số chung của ngày hôm đó Tức, những ờ, biến động này có thể thay đổi nha nó trong bên chỉ có thể thay đổi lên xuống hoặc xanh đỏ tùy đây là ở phía phần màu đỏ này á, là thể hiện biến động mà làm cho chỉ số chung viên index giảm giảm nhiều nhất thì đó đầu tiên giảm nhiều nhất chính là cổ phiếu VGI tiếp theo là VEA VEF SGP nó lần lượt như vậy thế ở chiều ngược lại á, làm biến động quá cổ của các cổ phiếu mà làm cho tác động đến chỉ số vn index tăng giá lên thì đầu tiên là MML của Middeley rồi IDP ABB An Bình ngân hàng An Bình nhá ACV GEE e của uh, thiết bị điện Vogex ờ, Quảng Ngãi Sugar Nam Á Banh Việt Banh à đấy thì ờ, và các cái ờ, sản HOSE nó cũng có, các cái biểu đồ nhiệt và các cái tương tự cái tương tự như vậy và sàn sàn HNX cũng tương tự như vậy rồi tiếp theo là cái ngành nghề à tiếp theo là biến đổi về nước ngoài đã nước ngoài đây thì uh, trong phiên á, để các, để mà các bạn biết là nước ngoài nó mua ròng bán ròng hay là như thế nào thì các bạn bấm vào phần phần nước ngoài này đối với như nước ngoài này nó thể hiện là hôm đó thì nước ngoài là mua ròng các cổ phiếu nào và bán ròng các cổ phiếu nào đối với những cổ đây thì uh, đây là cái bản đồ 10 phiên liên tục của uh, ờ, sàn Jose mà các uh, nước ngoài mua và bán mua bán trong trong 10 ờ, phiên gần nhất thì phiên ngày uh, thứ sáu ngày 22 ngày 12 tháng 2 tháng 4 á, thì nước ngoài mua dòng đất xanh ma-san, Đức Giang Vinamilk Gas và Đảng Phú Mỹ ở à, đâu Hát Hòa Phát Khang Điền Gách Nam Long STB vân vân vân còn các cổ phiếu sau nhỏ nhỏ sau này và ngược lại ở ờ, chờ, ngược lại ấy, thì ờ, khối ngoại này bán dòng trên sàn là Hồ Dê là Đạp Phú Mỹ này VND này Vinhome này đó rồi là đây OCB đấy thì nó đều thể hiện trên bản đồ nhiệt này và khối lượng mua bán là gì khối lượng mua bán là tổng các cái cổ phiếu mà uh, tổng số lượng cổ phiếu mà ngày hôm hôm ngày hôm đó thì khối ngoại à, mua bao nhiêu đây tức là khối ngoại đã mua đồng 80 triệu 421 ngàn và 296 cổ phiếu và trong khi đó là bán 51 triệu 194 ngàn 800 cổ phiếu và khối lượng mua trừ khối lượng bán thì nó ra cái này và giá trị mua nó là 33.800 43.384,49 tỷ và bán 2.460,72 à, tỷ thì khối lượng mua trừ khối lượng bán thì nó là 923 tỷ tức là ừ, trong ngày hôm thứ hai ngày 21 uh, ờ, ngày 22 tháng 4 thì nước ngoài mua ròng là 923,78 tỷ tức là khối lượng uh, mua lớn hơn khối lượng bán ở chiều ngược lại thì khối lượng bán nhiều hơn khối lượng mua thì thế nào là bán ròng và tương tự như vậy thì sàn sàn HNX cũng vậy sàn HNX các bạn diễn giải nó cũng diễn giải nó cũng tương tự như vậy đó đây đây là biểu đồ 10 phiên gần nhất của uh, trên sàn HNX của khối ngoại thì phiên thứ sáu vừa rồi uh, thì uh, khối ngoại bán đồng PVS và mua đồng IDC PVI đấy và bán đồng bán đồng nhẹ 7,22 tỷ sàn HNX cũng tương tự như vậy ở sàn Upcom cũng tương tự như vậy thì uh, cũng duyên dại tương tự như vậy thì uh, khối ngoại mua dòng 3,96 tỷ thì ở thị trường chứng khoán Việt Nam mình nhé thì Ờ, các cái các tổ chức nước ngoài tập trung mua và bán ròng ở chia sàn HOSE là nhiều nhất tại vì ở đây thì cổ phiếu nó thanh khoản hơn rất là nhiều mà có rất là nhiều cổ phiếu lớn thì hầu hết ờ, các cổ phiếu ở ờ, trong rổ VN30 ấy, thì đều tập trung ở sàn uh, chứng khoán Sài Gòn sàn HOSE rồi tiếp theo là cái phần cái phân mục ngành nghề thì ở đây là nó chia làm các cái mục ngành nghề như hàng tiêu dùng vật liệu cơ bản tài chính dịch vụ tiêu dùng viễn thông công nghiệp y tế và các chủ hạ tầng dầu khí công nghệ thì cái ừ, cái biến động giá của chung của các cái ngành nghề đây là vậy ví dụ như ngành hàng tiêu dùng ấy, thì nó có không ờ, hôm nay là mà nó giảm là không biết hai phần trăm tương đương với từng này tiền và phân bổ dòng tiền như vậy tức là nó khối lượng khối lượng bán nhiều khối lượng mua đây là nó chia từng ngành từng ngành riêng biệt lẫn nhau thì nếu mà ngành nào á ví dụ ngành dầu khí hôm nay bị bán rộng luôn này đây một phiên ba phần trăm trong khi đó nó có màu xanh trên màu đỏ tức là bán nhiều hơn mua và xanh lớn đỏ là nhưng mua nhiều hơn bán có cả màu vàng này đó nhìn dài nó tương tự như vậy thôi đây là phần phần này phần biến động giá này tức là biến động bao nhiêu phần trăm đây rồi giá trị uh, bao nhiêu tỷ đồng đây đó rồi phân bố dòng tiền đây đó nó tương tự như các cột như vậy các bạn nhìn các bạn hiểu rồi thì ở các mục con này á ở các mục con này ở các mục con thì à, từng ngành hàng tiêu dùng thì nó sẽ phân bổ ra các từng ngành cái cái ngành nhỏ như đồ dùng cá nhân sản xuất thực phẩm hàng gia dụng đồ uống hàng tiêu dùng vân vân vân vân thuốc lá gì đó thì ở khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra các cái tổng quan về các cái ngành này nó và bấm phần top cổ phiếu thì nó sẽ ra các cái cổ phiếu vậy thì ở người ta chia đẩy chia chia như vậy thì nó cũng ở mức tương đối thì không phải là chính xác hoàn toàn như như đây là chiếu là dành đồ dùng cá nhân đó, thì nó có bao gồm TNG diệt may này ờ, VGT cũng diệt may này PNG thì đây nó là bên bán lẻ ờ, về vàng bạc đá quý á, TCM TCM diệt may thành thành công này ADS Basman này là mình, mình không biết Q này là cũng diệt may này tập đoàn MTP này Mai Sông Hồng này đây đây là hầu hết là các cổ phiếu mà à, bên ngành diệt bay đó rồi ngành chuột thực phẩm sẽ có cái cổ phiếu đây đó thực phẩm à đúng rồi Hoàng Anh Gia Lai bây giờ người ta sản xuất thịt và uh, chuối và nông nghiệp IDI IDI thì là xuất khẩu cát Qatar Hùng Vương cũng xuất khẩu Qatar CMX cũng tương tự như vậy Vĩnh Hoàn thì cũng xuất khẩu Qatar Vinamilk cũng tương tự như vậy à, nhầm Vinamilk cho xuất sửa cho mình xin lỗi các bạn à, STB thành thành công cái này là đường này nông nghiệp công nghệ cao này rồi đối với các ngành tiếp theo các bạn cũng tra như vậy nhá đó tiếp theo là mục uh, cổ phiếu tăng giảm uh, đây <clears throat> đầu, uh, đầu tiên khi các bật ra thường thì nó uh, nó thể hiện đầu tiên là cái mục tích cực tức là gì tức là những cổ phiếu mà hôm đó giao dịch giao dịch mua và bán nhiều nhất trong phiên trong ngày hôm đó thì ngày hôm nay thứ sáu vừa rồi ấy, thì cổ, giao dịch tích cực nhiều nhất chính là cổ phiếu FLC với tổng khối lượng giao dịch là 40 triệu cổ phiếu 40 triệu uh, 578 ngàn tỷ khối cái mà nó đây cái khối lượng giao dịch nó thể hiện ở đây rốt thì là 32 triệu HQC 32 triệu đó VP Bank là 22 triệu đó nó đây nó sẽ chia theo thứ tự ờ, khối lượng lớn nhất từ từ trên xuống đó khối lượng mua bạn đây đây không phải là ở mục này thì nó chỉ có khối lượng mua không đâu đâu nhỉ nó thể hiện cả khối lượng mua và bán tức là khối lượng giao dịch nhiều nhất trong ngày nó thể hiện ở những cái cột này rồi đây là có phần trăm tăng giá thì đây ở đây nó thể hiện là gì đầu tiên là cái cổ phiếu mà hôm đó là tăng với biên độ tăng nhiều nhất trong ngày ví dụ như là đầu tiên nó sẽ xếp hạng từ trên xuống dưới đối với các cổ phiếu tăng trần nó sẽ xếp hạng đầu tiên những biên cổ phiếu nào có biên độ mà tăng nhiều nhất đây ví dụ như là nó sẽ xếp hạng từ 6,97 này 6,95 95 94 đây 95 95 94 93 91 87 đó bắt đầu xuống bắt đầu đi xuống bắt đầu đi xuống các cái cổ phiếu mà có biên độ tăng ít hơn đây khi các bạn muốn tìm cổ phiếu nào những cổ phiếu nào tăng trần các bạn tìm đây thì nó thể nhanh hơn rất là nhiều và ngược lại thì là phần các cổ phiếu giảm giá thì giảm nhiều nhất uh, trong phiên hôm nay trong phiên hôm nay là 7 phần trăm này phẩy 6,99 6,99 6,99 đó đó khi các bạn tìm các bạn tìm ở mục này thì nó nhanh hơn rất là nhiều rồi tích cực thì các bạn đầu vào một thế rồi nước ngoài mua bán này nờ nờ mua này nờ nờ bán này đây nước ngoài mua tập trung người mua gì đất xanh masan đức giang vinamilk gas hòa phát khang điền gách đó ở đây các bạn tìm rất là nhanh nha đây rồi nước ngoài bán là gì đây là thẻ nát đèn x nhá nước ngoài mua các bạn bấm thêm thẳng lên x thì nó sẽ ra như vậy này đó giống như khi này bản đồ nhiệt các bạn tìm thấy á đúng không ạ rồi nước ngoài bán ờ, thẳng HNX thì nó là đạp phú mỹ VND Vinhome CB HDB đây đó tiếp tục nếu các bạn HNX này Upcom đó nó thể hiện được cũng tương tự như vậy <coughs> rồi sang vùng sang cái mục tiếp theo á, là cái mục bên phải này mục bên phải này thì đầu tiên á, là nó sẽ có các cái thành ngang như thế này đầu tiên là mục thông tin trên cùng là thông tin thì thông tin ở đây là thông tin về chung về chỉ số VN Index đó đầu tiên này nhưng mà nếu mà khi các bạn bấm vào tìm một cổ phiếu ví dụ như sàn uh, lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ở mục biểu đồ nhá đó thông tin này có cái có cái có cái à, mục watchlist này ở đây á thì để mà tiền theo dõi cổ phiếu á ví dụ như các bạn à, mua mua các cổ phiếu khác nhau thì các bạn sẽ lập một cái à, cái watchlist nó khác nhau hoàn toàn các bạn sẽ lập một cái watchlist cái cái cái cái, cái danh sách mục theo dõi ở đây mà các bạn bấm vào đây này cái nó sổ ở đây các bạn tạo chữ tạo watch mới này rồi mình nhập các bạn là bây giờ các bạn tạo một watchlist là cổ phiếu này theo dõi cổ phiếu mua đi rồi đó các bạn bấm chữ tạo watchlist nó sẽ tạo thì khi uh, bây giờ ví dụ các bạn mua cổ phiếu là uh, mình ví dụ nha uh, ờ, HAG đi rồi HAG các bạn bấm kích vào đây chuột vào nó thể hiện lên rồi các bạn mua là uh, uh, ngân hàng đi Vietcombank đó các bạn bấm vào đây mỗi ngoài ngành nghề các nó uh, mỗi ngành nghề khác nó đều được ok hết rồi là các bạn mua xây dựng là mua đất xanh đi để cửa đó thì ở ờ, cái wallet theo dõi này thì các bạn tạo một cái wallet như vậy thì các bạn khỏi phải đi đi tìm thông truy thông tin từng mã thì nói đây là một trong những mà những cái cái cái cái mà cái công cụ mà tối ưu của Fiend để các bạn sử dụng rất là rất là tiện lợi rồi ở mục này thì nó sẽ có các tin tức này cộng đồng này, cảnh báo này thì lát nữa các bạn sẽ mình sẽ có thì đó tương tự như đây này đây tin tức này đó các bạn mà nếu muốn đọc báo đọc nhanh tin tức các bạn đọc vào đây đó nó sẽ đưa đưa các cái thông tin tin tức có cập nhật hàng ngày ở đây thì các cái tin tức ở đây á, thì nó cũng đều cập nhật từ trên các cái mặt báo khác nhau như, như cà phê ép rồi uh, Vietstock rồi là báo tất cả những báo mà có liên quan đến các cái các cái doanh nghiệp có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán đều nó đều hiển thị ở đây hết thì ừ, thường thường những tin tức ở đây thì nó đi chậm hơn trên uh, các trang báo một chút xíu nó đi có độ trễ của nó thì tầm đầu khoảng 5 đến 10 phút thôi nó cũng không không đến nổi uh, chậm lắm đâu rồi đây là cái trang cộng đồng cái trang cộng đồng ở đây là gì đây là những cái nhà đầu tư ờ, mà cá nhân á, khi các bạn tạo một tài khoản đây ở mục tạo tài khoản này các bạn tạo một cái tài khoản à, đây này các bạn tạo một cái tài khoản sau đó các bạn có thể uh, đăng bài viết của mình lên đây đây uh, các bạn uh, chia sẻ các cái nhận định của mình về về cổ phiếu nào đó hoặc là chia sẻ giống như bạn này bạn Yến My này bạn có đưa ra chụp đưa ra những cái cái cái cái, cái, cái kinh doanh của nó này rồi ờ, các cái định giá của các tổ chức của nó này đấy và các cái bài viết các bạn đưa ra những ý kiến của mình ở đây nó giống như một trang mạng xã hội giống như Facebook vậy đó đúng không ạ có nút like lượt thích chia sẻ bình luận và chia sẻ này đấy các bạn có thể thoải mái bình luận ở đây nhưng các bạn nên nhớ là ở các cái trang mạng xã hội á, thì các bạn chỉ nên bình luận về cổ phiếu ngoài ra liên quan đến tôn giáo chính trị không được bình luận vào không nên chen vào ok rồi ở đây con ờ, ở đây có một cảnh báo này á, thì đây thì ờ, khi mà các bạn thiết lập một cái cảnh báo á, thì nó sẽ nó sẽ nó sẽ uh, hiện liên tục cảnh báo ở đây ví dụ như khi nào thì à, mình sẽ chỉ cho các bạn ờ, lập cái cảnh báo ở đâu nha rồi kiến thức cái phiên kiến thức này thì chủ yếu là bên file end nó ấy thôi nhưng mà ít ít cái này để ít xài video này khóa học này đây đây là chờ cái mục dành cho mà fan nó quảng cáo hoặc là bạn nào muốn ờ, muốn ờ, muốn muốn quảng cáo ở đây thì đều được đăng ký học này đó đây là những doanh nghiệp mà nó nó nó quảng cáo ở đây đó rồi xong là cái mục uh, bây giờ là xong cái mục ngoài lề nha xong cái mục ngoài lề tiếp theo là cái tìm kiếm cơ hội đây là cái mục tìm kiếm cơ hội thì đầu tiên nó phải có bảng giá này cái bảng giá ở đây thì nó cũng giống như các sàn khác thôi ờ, nó sẽ hiển lên à, là các cái biến động của, của VN Index này, H Index, rồi Up Index, ở VN30. Đây là toàn bộ các cái mã cổ phiếu ở sàn HOSE đây toàn bộ này bác bấm toàn bộ thì nó ra tất cả cổ phiếu luôn các bạn muốn tìm cổ phiếu trên sàn HNX thì nó bấm vào đây à, sàn HOSE à, ờ, sàn HOSE với đây là cổ phiếu của sàn HNX tiếp theo cổ phiếu sàn Upcom rồi cả các cái hợp đồng phái sinh tương lai các cái hợp đồng phái sinh các bạn bấm vào đây là ra VNF 30 VN FQ đây rồi phần danh mục đây đó đây là những cái cái, cái mà mình tạo nó thể hiện lên đây cho mình theo dõi đó bây giờ mình à, mình muốn theo dõi cái mục ngân hàng đi đó nó thể hiện lên thật ra mình thích mình đặt ngân hàng thôi mình thích đặt cái gì mình đặt thôi đó cái này cái này mình có tạo ở đây đó, các bạn rất dễ dàng theo dõi nó đây là một trong lý do mà mình thích xài cái ông file này thích xài file này rồi cái phần bảng giá đây thống kê này đó nó để hiện ra cho các bạn xem nó dễ dàng hơn rất là nhiều rồi cái bản đồ nhiệt đây đó đúng không ạ rồi tiếp sau cái bản bảng giá là cái phần phần lọc real time phần lọc real time này á thì uh, đầu tiên là nó sẽ ra một cái cái bản ờ, cái bản ờ, demo để, để demo cho các bạn các bạn có thể theo theo dõi thư hoặc là các bạn lọc cổ phiếu theo cái tiêu chí của riêng mình khác nhau thì để mà thêm một cái tiêu chí thì bạn bấm thêm điều kiện này hoặc là nếu mà bỏ điều kiện này đi thì bạn bỏ đi đây đây đó, các bạn bỏ đi thì và cái bạn bỏ khi mà các bạn bỏ bớt một cái điều kiện đó, thì nó thể hiện ra cổ phiếu nhiều hơn khi mà các bạn tăng cái điều kiện đó, thì cổ phiếu này nó thu nhỏ thu thu gọn lần thu gọn dần dần dần dần dần đến một đến một số cổ phiếu um, số lượng nhất định nào đó thì giống như các bạn bây giờ à, các bạn um, muốn tìm cái cổ phiếu mà nó tăng trend tăng hay là các bạn muốn tìm cổ phiếu đang trend giảm đó thì thường thường mình đầu tư thì mình phải tìm cổ phiếu đang tăng như đúng không đang cổ phiếu đang hướng nó nó đang xuống đi lên thì chúng ta mới đến mới mua đúng không ạ thì các bạn phải lọc ra các cái tiêu chí ví dụ đối với mình nhá thì ờ, mình sẽ chọn những cổ phiếu mà nó có đường SMA đi lên đường đường 10 này rồi thêm điều kiện thêm điều kiện ở đây là gì đó mình thì thêm sàn này biết đấy đương nhiên rồi giá hiện tại mình không đấy ví dụ như các bạn thay đổi giá trong tuần là ví dụ như tăng tăng bao nhiêu đó rồi chứng ờ, mạnh giờ S gì đó đây khối lượng này đó các ờ, các cái điều mục ở đây các bạn thêm vào mình ví dụ như vậy còn còn những cái điều kiện ở dưới này này thì các bạn phải nâng cấp lên bạn Pro thì các bạn mới được sử dụng đó là quy định của file nha chứ không phải không phải quy định của mình đâu đây đây là những cái cái cái điều kiện được sử dụng bản miễn phí <clears throat> còn một điều nữa khi mà các bạn sử dụng bản Pro á, thì khi mà các bạn lập một cái như vậy này khi các bạn mà tạo một cái watchlist cái cái cái cái thư mục lọc á cái bộ lọc như vậy thì nó tự động sẽ lưu cái bộ lọc của các bạn lại còn khi các bạn mà không đăng ký ờ, khi mà các bạn không đăng ký cái cái cái, cái bạn pro này á thì nó nó không thể tự động lưu bộ lọc lưu bộ lọc này cho nên là khi mà nó rất là mất thời gian khi các bạn hôm nay ờ, các bạn lọc xong các bạn ờ, thoát các bạn tắt cái file ứng dụng file nữa thì khi mà các bạn muốn lọc lại các bạn lại lại khai tạo mới thì rất là nó rất là phiền phức và hơi hơi mất thời gian đấy thì các bạn bấm thay đổi giá trong tuần thì các bạn bấm là tăng 2% đi dương 2 đi rồi tập khối lượng phải lớn hơn là 500 ngàn đi 500 nghìn cổ phiếu thì nó còn lại bao nhiêu cổ phiếu đấy thôi đó Vietcombank này các bạn bấm vào đây xu hướng của nó này đó nó thể đáp ứng nó thể bật lên rồi phát đạt này đó đây là mình ví dụ thôi nha đó. rồi đây phần lọc cổ phiếu thì các bạn nên ờ, theo lời khuyên theo ờ, cái thời gian rất lâu dài của mình thì mình khuyên các bạn nên tận dụng các cái bộ lọc này tiếp theo là phần cảnh báo tín hiệu đây tức là phần cảnh báo tín hiệu này à, giống khi này mình nói thì ngay cho phần cảnh báo này nó thể hiện lên này thì các bạn uh, nó sẽ các bạn hãy lập một cái cảnh báo tín hiệu đây các bạn ví dụ như các bạn lập là cảnh uh, lệnh khớp trung bình là 10 ngày này hoặc là vượt tối thiểu là 70 phần trăm của cổ phiếu hoặc là 70 phần trăm thời gian còn lại nó thể nó thể tạo thành cái báo ở đây khi khi mà các cổ phiếu mà đạt chỉ tiêu nó thể hiện cảnh báo ở đây các bạn thể tiện theo dõi đó rồi các tiêu chí cảnh báo này các bạn à, có thể à, vào đây là các bạn theo dõi thêm tiếp theo là phần biểu đồ thì trong đầu tư chứng khoán á, một cái một trong một ờ, một những cái thứ mà các bạn nên học nên và nên cần phải biết đó chính là biểu đồ cần phải biết biểu đồ thì ờ, ở ờ, ở buổi ở trong video tiếp theo á, mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn xem cái biểu xem các cái ba cái bảng giá ở tuy nhiên khi mà các bạn mà xem cái bảng giá nhiều quá thì các bạn à, một quyết định mua cổ phiếu mà các bạn xem bảng giá thì nó không thực sự là không tốt tại sao khi mà các bạn mà xem bảng giá nó sẽ xanh xanh đỏ đỏ chấp chấp thì các bạn rất là dễ bị FOMO đây nó xanh xanh đỏ đỏ chấp chấp sao má mình hơi chậm nữa Ồ xin lỗi mọi người nha máy mình hơi đơn tí đây đây khi mà bằng giá thì bắt đầu nó xanh bắt đầu nó nó cái này nó lên tí nó xanh nó đỏ nó vàng ấy nó chớp thì ờ, khi các bạn nhìn nhìn nhiều quá thì các bạn rất là dễ bị tâm lý FOMO á thì các bạn mua nó không không có đúng đó thì ờ, khi mà nếu mà mua khi mà đã, đã, đã xác định là mà đầu tư cổ phiếu á, thì các bạn nên học cách sử dụng biểu đồ học cách biểu sử dụng biểu đồ và nên như vậy thì khi mà học cách sử dụng biểu đồ thì chúng ta phải có một cái nhìn nó dài hơn nhìn nó xa hơn là hơn là những cái chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ tại thời điểm đó đúng không ạ rồi còn nếu các bạn nữa các bạn có thể cài đặt ở trên này ở chế độ trắng và đen đó, để mình tĩnh tâm trước cái trong lúc giao dịch đó. đúng không ạ đây thì khi mà nhìn vào biểu đồ á, thì các bạn sẽ thấy được xu hướng vận động của cổ phiếu đó ví dụ đây mình nói ví dụ nha bây giờ cổ phiếu này đang ở trên tăng nó là đây nó đang trên tăng thì uh, các bạn có thể yên tâm mà mua mua à cổ phiếu này đang trên tăng ok mình mua vô hoặc là các bạn thấy này đây các bạn có thể dễ dàng phát hiện được những hỗ trợ và kháng cử của cổ phiếu đó đó thấy không rồi ví dụ như nếu như mình mình nó vượt đỉnh đây à nó chỉnh xuống này nó vượt đỉnh này, vượt đỉnh đây mua ok mua luôn hoặc nó mua đỉnh đây vượt đỉnh đó tăng lên 30% ok bán hoặc là cổ phiếu nó gặp cái áp lực điều chỉnh ngay đầu phiên này bán luôn đó thì hiện tại thì cổ phiếu của à, ASM thì nó đang ở xu thế đi xuống gãy theo thị trường chung nó nó đang chỉnh chỉnh rất là sâu và một điều nữa chính là gì ở đây á trên nhìn trên biểu đồ giá trên biểu đồ này á, thì nó chỉ có hai yếu tố chính một là cái biến đổi dao động của uh, giá trong ngày hôm đó thứ hai là khối lượng khối lượng khối lượng giao dịch nó không thể không nó không thể hiện rõ là khối lượng bao nhiêu nha nó không thể hiện rõ tuy nhiên thì nhìn vào các các cái cột khối lượng này thì chúng ta có thể ước đoán được là khối lượng giao dịch nó lớn hay là lớn hơn nhỏ hơn hay là ở mức trung bình ví dụ như mình như ờ, các đoạn này thế giai đoạn giai đoạn này này đây nó đang ờ, đi lên nó biên độ dao động trong biên độ đóng hộp đá bát này thì cái cái khối lượng nó siết dần nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần ở đây nhìn chúng ta chúng ta phải đưa ra một cái cách nhìn là nó tổng quát hơn tức là là sao là các cổ phiếu này nó đang bị shit von tức là các cái khối lượng giao dịch nó ít dần đi ít dần đi hay nói cách một cách khác chính là có một số một cái tổ chức nào đó đang thu gom cái cổ phiếu này đó đây là một trong những điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm bắt đúng không ạ thì à, đây mà nói nói về cái biểu đồ này á, thì mình cũng còn mình sẽ làm một cái video riêng để nói cho các bạn tại vì cái sử dụng biểu đồ này nó rất quan trọng và rất là rất rất rất là là là khó chỉ trong một cái video mình không thể nói hết uh, tất cả những dụng của Rafael này được thì cảm ơn các bạn đã nghe lắng nghe video này thì các bạn nếu có câu hỏi nào thì hãy đặt câu hỏi bên dưới cái phần mô tả video này để mình hoặc là có những thắc mắc về cổ phiếu nào thì cứ comment bên dưới để mình trả đáp thắc mắc cho các bạn nha cảm ơn các bạn nha